lớn rồi bốc phét ít thôi mày bị điên à hát bài thế con mẹ mày tao lại mày rồi bố mày lại mày luôn ừ mình tin rồi đây game đây còn tiền mai mẹ sẽ nạp Con xin lỗi thầy Thôi ngồi vào chỗ đi Ba lô nặng quá Ngủ quá rồi chưa Tao đố thằng nào giàu được Các em chú ý Xong là chỉ nghĩ đi ăn bám mà ăn ké Đi chỗ nào mà thấy ăn thì tìm đến Thấy đòn thì tìm đi Chú ơi Các nhà huấn luyện tài năng đang nỗ lực tập dượt cho buổi biểu diễn của mình Đánh vỡ mồm mày ra rồi này không được chạy lung tung đâu đấy <laughs> lớp cái túm đấy bọn con gái đi xe lắm theo tôi không có gì mà khó chỉ sợ lòng không bền chơi cái trách vào đầu óc để suy nghĩ thưa thầy tổ bốn chúng em chơi cái trách ồ thế thì tốt lắm con mẹ mày tao lại mày rồi bố mày lại mày luôn ơi thế là xong việc rồi Chào bác Tao đánh vỡ mồm mày ra rồi Ui, ui, ui như... Ê rư, nữ hoàng vùng Kalos Ồ, không sao cả Ai cũng phải đi tù thôi Này bắn nhá Nếu thiếu các bạn, buổi tiệc này sẽ không hoàn hảo Một buổi tiệc khiêu vũ sao? Tôi muốn tạo một sân chơi mới cho các nhà trình diễn Đó là một hoạt động thú vị và rất thanh lịch Vậy nên hãy tham gia bữa tiệc của chúng tôi <laughs> Nghe vui quá à, anh chị ha Tuy nhiên để được tham gia chương trình lần này Các bạn phải thực hiện một yêu cầu oh, <laughs> Các nhà trình diễn và Pokemon của mình Bắt buộc phải tìm cho mình một bạn nhảy Như một buổi hẹn hò khiêu vũ <laughs> Hả? Vậy là chị sắp được hẹn hò rồi Thanh lịch, lãng mạn và hơn hết Buổi tiệc lần này sẽ có thêm một điều đặc biệt Eru nữ hoàng vùng Kalos sẽ tham gia với tư cách khách mời danh dự Nữ hoàng cũng tới sao Rất hoan nghênh các bạn Xin chào Rất hoan nghênh các bạn Xin chào và hẹn gặp lại